Hello. Xin kính chào quý vị, kính chào quý anh chị và các bạn. Xin uh, gửi lời chào thân mến đến uh, các uh, anh chị làm uh, YouTuber nha. Đầu xuân năm mới mình xin uh, gửi lời chúc uh, tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Chúc uh, các quý vị một năm mới uh, luôn mạnh khỏe nhé, an vui, Công việc thì à, luôn thuận lợi, thành công tốt đẹp, vạn sự như ý. Và trong cuộc sống thì à, luôn gặp nhiều may mắn. À, đầu năm mình à, xin bộc bạch mấy lời. Mình cũng là ra một cái kênh YouTube cũng lâu rồi, nhưng mà hiện giờ thì nó đang ế quá. Em đang bị ế hàng các bạn ạ. Em vô thì uh, vốn uh, đam mê ca hát. Em uh, hát được uh, rất nhiều thể loại nhạc. Uh, bolero rồi nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc dân ca, nhạc uh, Huế, nhạc uh, Tây Nguyên, nhạc Tây Bắc, rồi uh, nhạc dân ca Nam Bộ, rồi uh, ca trù, chèo, cải lương. <laughs> em chơi tút nhưng mà mỗi tội là em hát không hay mà em lại hay hát nên mà đôi khi thì cũng à, làm phiền đến rất là nhiều người gia đình em cũng phiền vợ con em cũng không thích em hát mà dòng họ em cũng không ai thích em hát mà bây giờ em hát em đưa lên cộng đồng cũng chẳng được mấy ai đón nhận đôi khi cũng uh, có một chút buồn nhưng mà vì uh, máu lửa cái sự đam mê nó, nó cao trào quá à, nó máu quá đâm là em không có kiềm chế được mà đôi khi em hát em à, up lên cũng mong được à, mọi người ủng hộ ấy thì à, cái kênh của em em em đăng ký hết vốn rồi các bạn ạ YouTube cho em có một à, ngàn cái sub mà để em đăng ký à, để mà em đổi qua đổi lại đó em đăng ký để ủng hộ cho à, đồng nghiệp à, rồi cho một số những cái kênh của các bạn đấy rồi để được họ đăng ký lại cho mình để mình có được một cái ngàn sub đó để mà mình vượt qua được một cái cái thử thách đầu tiên đấy nhưng mà vừa qua thì em đăng ký hết rồi mà bây giờ em mới được có 400 sub à đó nên mà em bị ế đó, thì ờ, tuy là cái kênh của em em cũng đạt được tới 6 ngàn giờ đấy nếu mà nói về giờ là em cán đích rồi cán đích lâu rồi cán đích được ờ, tới 4 năm tháng này rồi cái ờ, cái sub của em thì cứ nhiều khi một tuần lên được có một hai người lên được có một hai uh, lượt đăng ký đấy <laughs> có thể là cũng nhiều người họ cũng muốn đăng ký uh, giúp Ừ, ủng hộ họ thấy ờ, cũng tội nghiệp quá họ muốn ờ, ủng hộ mình nhưng mà do là họ cũng ờ, chưa có hiểu rõ về cái luật của YouTube đấy tại vì YouTube họ quy định á là nếu mà khi mà mình muốn đăng ký cho cho một ai đó để mình ủng hộ kênh đó thì mình mới xem cái clip trên cái kênh đó ít nhất là 4 đến 5 phút nhưng mà mình phải xem trên 5 phút cho chắc nha các bạn đã xem xong đó mình xem mà mình cũng phải để loa nha chứ mình tắt loa là cũng không được Đấy, xem xong rồi có thể là mình sẽ nhấn nút đăng ký rồi sau đó mình nếu mình thấy hay thì mình có thể nhấn cho họ một cái nút like đó à, một ngón tay trỏ lên đó à, ngón tay này đó à, mình <laughs> nhấn này này cái nhiều bạn đã chơi mình phật cái này <laughs> xong luôn thôi cũng được cũng sao mình hát dở thì chịu thôi à, rồi à, có thể chia sẻ nó nhưng mà nhiều khi thì nhiều bạn thì cũng vô chia sẻ qua loa thôi anh hát hay lắm à, anh hát hay lắm anh ơi <laughs> mà thực sự ra thì ờ, nhiều bài mình hát nó dở lắm nhưng mà các bạn cũng cứ khen hay đó, còn có bài mà hát hay thì các bạn thì nhiều khi các bạn ờ, cũng không có bình luận gì cả nhưng mà thực sự ra thì cũng ờ, lâu lâu thì có bài mình nghe thấy được chứ cũng chưa phải là hay đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng để hát thật tốt thật hay để mong được mọi người đón nhận đấy trước mắt là là em phải có ờ, khán giả đã à, phải có người ủng hộ em đó thì em mới ờ, mới có cái ờ, động lực để em hát được chứ còn nếu mà em hát mà toàn có chuột với mèo nhà em nó nghe hay không thì em thấy nó cũng nản quá mà em thì năm nay em có một cái dự định là em hát nhiều lắm có thể là tới em dự tính là hát trên 500 bài nhạc đấy các bạn nhạc Việt đấy trên 500 bài nhưng mà nếu một năm thì hát không hết đâu có thể là hai năm hoặc ba năm tại vì mình rảnh thì mình mới lên mình hát thôi chứ còn thường thì cũng phải đi làm rồi về cũng công việc nhà cũng lu bu lắm mà hát được một bài ờ, mà để up lên thì nó cũng tốn thời gian tại vì là khi up lên thì cũng phải sửa soạn ờ, thông tin mọi thứ rồi để mà up lên rồi cũng phải chỉnh chu lại cái clip một chút chứ còn nhiều khi mà để mà nó rách rưới quá mà nó tập âm nhiều quá thì cũng ờ, không có được đó thì lên thì mình hát đã dở rồi ừ người ta nghe cho mình là mình thấy là cũng ờ, vui lắm rồi nhưng mà nhiều khi mà để người nghe người ta bực bội thì cũng ờ, không hay đấy thì uh, gần đây mình hát đó thì nó bị dính bản quyền nhiều lắm tại vì cái nhạc bây giờ nhiều người họ cũng uh, uh, chuyên làm về nhạc đấy làm về nhạc beat rồi họ làm karaoke đó thì để họ up lên thì họ cũng uh, đó là cái cần câu cơm của người ta mà thì họ cũng up lên để họ kiếm tiền youtube thôi nó nhưng mà họ cũng không muốn là cho ai ờ, xâm phạm vào cái ờ, vào cái đó là gọi là cái sản phẩm ờ, trí tuệ của họ Đấy, <laughs> nói sản phẩm trí tuệ cho nó sang thôi chứ còn thực sự ra là à, chưa chưa tới đâu cả à, các bạn thì cũng bọc bạch giống như anh em mình thôi nếu mà chơi nhạc thì cũng chuyên về chơi nhạc chơi thì có giỏi lắm cũng vài trăm bài mà anh đánh thì cũng là organ thôi thì đánh thì là cũng đánh lại trên cái nền nhạc của nhạc sĩ đấy chứ còn cũng phải là anh sáng tác ra nhưng mà khi mà anh đòi bản quyền thì ờ, đó thì chắc là cũng do là một cái nhà mạng nào đó cấp bản quyền thôi chứ còn nếu mà anh đòi bản quyền như vậy thì ờ, cũng chưa phải là xứng đáng đâu <laughs> chưa xứng đáng vì nhạc sĩ có nhạc sĩ họ sáng tác đến ờ, hàng trăm ca khúc đấy họ sáng tác xong họ cũng đến bây giờ nhiều nhạc sĩ họ cũng chẳng có một cái đồng nào về tác phẩm của họ họ cũng chẳng đòi bản quyền ai muốn hát thì hát nhạc sĩ sáng tác thì được ca sĩ hát thể hiện cái ca khúc đó thành công thì họ cũng lấy làm vui đấy thì nhiều nhiều ca sĩ nổi tiếng đó khi họ nổi tiếng rồi đó, thì à, họ đặt những cái ca khúc đó họ đặt những cái ca khúc mà của những cái nhạc sĩ à, nổi tiếng đấy thì họ có trả tiền bản quyền và, và gần đây thì à, cái bản quyền đó thì cũng được nhiều người họ quan tâm đó đa số là nhạc sĩ ca sĩ nổi tiếng những cái ngôi sao đó thì họ quan tâm đến bản quyền đó nhưng mà mình thì uh, bây giờ thì mình đang tập hát đấy thì uh, lâu lâu có dính bản quyền thì cũng phải chịu còn mình cũng ờ, chỉ có lên mạng mình chọn những cái cái beat mà nó thực sự rất là bọt bèo thôi cái beat có những cái người chơi organ hoặc là một số những cái kênh mà họ cho re-up đó đó thì chọn những cái beat đó mình hát lâu lâu nó cũng bị bản quyền các bạn à, thôi thì kệ thì có nhiêu thì xài nhiêu thôi thì mình cũng đang tập mà thì cũng đâu đã hay gì đâu mà, mà phải ờ, đòi thứ dữ đó. thì uh, chương trình thì uh, tương lai thì mình cũng có một đứa cháu à, đứa cháu thì uh, thực sự đứa cháu là chuyên nghiệp cháu chơi nhạc là chuyên nghiệp đấy nên mà sẽ có có thể là có đứa cháu sẽ hỗ trợ cho mình đấy cháu mình thì bây giờ là cháu đang học ở thần đồng âm nhạc cháu ờ, năm nay 12 tuổi và cháu đã tốt nghiệp được hai cái ờ, khóa đào tạo về âm nhạc chuyên sâu ở bên nước Anh rồi các bạn. Đấy. Một cái khóa là hai năm rưỡi là một giáo viên kèm một kèm một. Đấy thì ờ, với lại một cái khóa là hơn 3 năm. Đấy là chuyên về một khóa chuyên về sáng tác và một khóa chuyên về nhạc lý. Thì cháu năm ngoái năm 2018 2019 thì cháu cũng đã học song song cháu học hết chương trình đấy và đến năm 20 à, này thì à, <clears throat> cháu à, mới được lãnh một cái học bổng ờ, cũng rất là tốt học bổng trị giá là 350.000 bạc cho một cái khóa học 7 năm 7 năm mà cháu là vào cái thần đồng âm nhạc nha các bạn thần đồng âm nhạc mà trường đó là trường nổi tiếng nhất thế giới nha tức là trường đấy một năm họ chỉ tuyển có 10 à, 10 người thôi 10 người thì không kể độ tuổi đấy, cứ người nào đạt chỉ tiêu xuất sắc giỏi thì được vào đại học đấy thì à, năm rồi cháu à, được vào trong đấy học đấy thì hy vọng là hết 7 năm cháu ra cháu sẽ à, chơi nhạc rất là tốt hiện bây giờ cháu cũng đã sáng tác được và chơi được rất nhiều thể loại nhạc rồi kể cả bây giờ cháu về cháu đánh nhạc bolero rồi nhạc vàng nhạc đỏ nhạc dân ca thì cháu chơi tút <laughs> đấy nhưng mà cháu thì đang còn phải học chuyên sâu tại vì cái trường 7 năm cái khóa học 7 năm đấy là học tổng hợp các bạn ạ học uh, nhiều thứ lắm chứ không có phải là mình riêng gì về âm nhạc tại âm nhạc thì bây giờ cháu đã đạt được một cái uh, được một cái mức độ nó đã là tương đối cao rồi thì sau khi tốt nghiệp cái trường đấy 7 năm ra thì uh, làm rất nhiều ngành nghề chứ không phải là gì về, riêng gì về âm nhạc thì uh, hy vọng là sau này mình ờ, sẽ có ờ, còn ờ, khỏe mạnh và có điều kiện để cùng với đứa cháu rồi hai bác cháu là làm ra những cái sản phẩm âm nhạc cây nhà lá vườn chính mình làm ra thì mình cũng không có sợ bị bản quyền đấy, thì lúc đấy là cháu nó sáng tác nhạc rồi cháu đánh nhạc luôn cho mình rồi cái bài hát của mình thì nó gần như là từ A tới Z rồi à, có thể là nếu mình hát lại những cái bài của nhạc sĩ đó thì cái đó thì nó liên quan tới cái lời lời nhạc Đấy. nhưng mà tới đây cháu sáng tác thì ờ, tương lai nếu mà cháu sáng tác những cái ca khúc hay đó mình có thể mình hát nhạc anh các bạn nhạc anh thì uh, bây giờ hiện giờ mình cũng hát được vài chục ca khúc đó, nhưng mà do là mình cũng uh, thể hiện nó chưa được hay nhạc nhật mình cũng hát được nhạc nhật thì cũng nó được dăm bảy bài Đấy. <laughs> nhưng bây giờ hát lên thì quý vị là bảo ông hát nhạc uh, nhạc việt mình chưa ra hồn và lại ông đi đòi hát uh, nhạc nước ngoài Đấy, nhưng mà tới đây ờ, lâu lâu cũng có thể làm bản thêm vào cho nó phong phú chứ tại vì cái chương trình của mình đấy mà cứ suốt ngày ờ, cứ ờ, bolero với lại à, nhạc vàng nhạc đỏ rồi dân ca rồi mấy cái nhạc mà cứ tối ngày nghe rên rỉ không các bạn nhiều cũng nhàm chán lâu lâu phải thay đổi cái không khí thôi thì đầu năm mình có đôi lời tâm sự chia sẻ đến quý vị quý anh chị và mong được à, mọi người à, thương yêu tôi tội nghiệp mình, tội nghiệp với thằng à, đang ế này, ế chồng võ <laughs> ủng hộ cho mình nha, ủng hộ giúp cho mình. Đấy. À, tuy là mình à, hát ờ, cũng còn hạn chế lắm, còn à, nhiều lỗi lắm, nhiều cái sai lắm, chưa được hay đâu. Nhưng mình sẽ cố gắng để thể hiện cho nó càng ngày càng hay. Ha. Để rồi à, phục vụ các bạn. Đấy thì à, Tiếp theo mình sẽ gửi đến à, quý vị, quý chị và các bạn một ca khúc được mang tên Vui trong ngày cưới sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. Xin mời quý vị cùng nghe. Để mình đóng cửa ồn quá. bay sang pháo rơi đầy đồng quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thăm mãi bên giàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để viên ước đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng đổ chàng chang gió miên man theo từng bước chân nàng trao bóng tai nhân cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng các bạn đang nghe ca khúc vui trong ngày cưới một sáng tác của nhạc sĩ lê minh đây là chương trình hát karaoke online cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin quý vị vui lòng đến cho mình một cái nút à, đăng ký nhá còn nếu mà thấy mình hát hay thì à, vui lòng cho mình một like nhé đám cưới đám cưới về trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay sắc pháo rơi đầy đồng quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân Bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu Vui kia thăm mãi bên giàn trầu Mai sau đôi lửa chung nhịp cầu Nhịp cầu đưa em qua bên sông Nhịp cầu đưa em qua phố đông Gặp người yêu bao năm ước mong Để viên ước đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố trở thành thang trên con đường nắng đổ chang trang gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới đám cưới về trên anh đổ hôm nay trong chú rể thật là hiền cao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng cô dâu sinh xắn bên họ hàng trao bóng tay nhận cưới dây chuyền vàng cô dâu sinh xắn bên họ hàng Thank you. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đừng quên ờ, nhấn cho mình một nút đăng ký và một nút like để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.